Các bạn click bấm chọn link đó thì nó sẽ là một giao diện như này. Đó thì đây chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ Aerob với bot của Telegram ha. Ok, để bắt đầu làm Aerob thì bạn quan sát này là sau khi chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ Aerob ấy, thì bạn sẽ nhận được 100 điểm ha. Và hơn nữa khi bạn giới thiệu thành công được một người ấy, bạn sẽ được thêm 10 điểm nữa ha. Ok để bắt đầu làm Aerob thì bạn quan sát ở góc dưới này, các bạn nhấn vào Start để bắt đầu ha. Ok, bước tiếp theo các bạn nhấn vào Join Group nha. Thiếu này chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ đây nha, như tham gia nhóm Telegram này, rồi follow Twitter này, cũng như là ghé thăm website, rồi tham gia kênh Telegram, cũng như là follow tài khoản Twitter quảng cáo nha. Ok, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành tham gia nhóm Telegram để nhận 30 điểm ha. Các bạn nhấn vào Telegram Group này. Tiếp theo các bạn nhấn vào Join Group ở góc dưới màn hình để tiến hành tham gia nhóm nha. Sau đó các bạn quay trở lại này, rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi Twitter cl 7 fan token ha. Các bạn nhấn vào Twitter này, kế tiếp nhấn vào open để mở này. Ok thì ở đây mình đã theo dõi rồi. Còn các bạn khi chưa theo dõi thì các bạn nhấn vào theo dõi này. Tức là nhấn vào follow đấy. Sau đó quay trở lại ha. Và vâng, ở nhiệm vụ này chúng ta sẽ like và retweet lại bài đăng được ghim ha. Ok, quay trở lại này. Kéo xuống này. Thì đây, đây chính là bài đăng đã ghim. Đó, được ghim. Các bạn nhớ like thích nha, thả tim này sau đó các bạn nhấn biểu tượng này để tiến hành tweet này tức là tweet lại đấy các bạn nhấn vào tweet lại này ok sau đó quay trở lại này tiếp theo nữa nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ ghé thăm website và chụp ảnh màn hình website nha các bạn nhấn vào website này sau đó nhấn open ha ok thì đây chính là giao diện của website các bạn sẽ tiến hành chụp ảnh màn hình lại nha ok mình sẽ chụp ảnh màn hình lại này sau đó nhấn sao chép này ok quay trở lại ha nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh quảng cáo này và sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận được 5 điểm ha các bạn nhấn vào promoter channel này phía lên mình đã tham gia rồi còn bạn nào chưa tham gia thì bạn nhấn vào join channel ha ok quay trở lại này tiếp theo nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản twitter quảng cáo nha để chúng ta nhận thêm được 5 điểm nữa ha nhiệm vụ này là nhiệm vụ tùy chọn thôi nha các bạn nhấn vào promoter twitter cao này kế tiếp nhấn vào open để mở này đó, sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này. Ok, quay trở lại. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhấn vào registration nhá, tức là đăng ký đấy. Ok, đây các bạn sẽ tiến hành chọn hình phù hợp với chữ ở trên đây này. Như chữ ở trên đây là laptop nha. Ok, thì đây mình sẽ chọn hình laptop này này. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhập email nha. chữ email của mình là hoàng com này. Các bạn nhấn enter để gửi này. Tiếp lần nữa các bạn nhập địa chỉ ví b 20 hay chính là địa chỉ ví BSC Binance Smart Chain đấy. Ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví b 20 của mình trên ví MetaMask ha. Tí chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain b 20 thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần luận ha. Ok, mình sẽ chọn mạng BSC nha, Binance Smart Chain này. Sau đó nhấn vào đây để sao chép địa chỉ ví b 20 của mình này. Kế tiếp quay trở lại ha sau đó dán vào đây này và nhấn enter để gửi này ok tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành gửi lấy link hồ sơ tài khoản twitter của bạn ha vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link tài khoản twitter của chúng ta các bạn quay trở lại này sau đó vào twitter này các bạn nhấn vào mục hồ sơ nha thì ok đây chính là đường link tài khoản twitter của bạn này các bạn bôi đen này nhấp chuột phải này chọn sao chép ha sau đó quay trở lại này nhấp chuột phải này chọn path để dán này nhấn enter để gửi ha rồi thêm nữa các bạn sẽ nhập địa chỉ đường link retweet bài đăng vừa nãy ha. Các bạn quay trở lại Twitter này, nhấn mục hồ sơ này, rồi sau đó nhấn vào mục các tweet và trả lời này. Kéo xuống này. Thì đây chính là bài đăng vừa nãy mình tweet lại, mình nhấn vào khoảng trống này ha. Thì trở thêm nhé, vừa nãy chúng ta tweet như thế này thì chúng ta sẽ không thể lấy được đường link bài tweet này ha. Ok mình quay trở lại này, mình sẽ tweet lại nha. Để có thể lấy được link tweet lại, các bạn nhấn vào đây này, sau đó các bạn nhấn vào trích dẫn tweet này. Rồi sau đó các bạn sẽ tag ai đó này, giúp các bạn có thể tác mình cũng được nha a còng hoàng giang xe này ok ở đây các bạn chỉ cần tác một người thôi sau đó các bạn nhấn vào đăng tweet này rồi kế tiếp các bạn sẽ quay trở lại mục hồ sơ nha chọn lại mục các tweet và trả lời này ok kéo xuống này đó lúc này các bạn sẽ nhấn vào khoảng trống này nha thì đây đây chính là đường link bài tweet mà bạn đã ghim này các bạn bôi đen nha sao chép này sau đó quay trở lại này và dán vào đây này nhấn enter để gửi ha rồi tiếp nữa chúng ta sẽ hành ghé thăm website này cũng như là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghé thăm website rồi chúng ta sẽ click vào I have joined này thì mình đã ghé thăm rồi nhá mình sẽ nhấn vào I have joined ha rồi tiếp nữa các bạn sẽ tải ảnh màn hình website lên nhá ở đây sẽ có gợi ý này các bạn có thể tải ảnh chụp của bạn lên imgbb này các bạn nhấn vào imgbb nhá rồi sau đó nhấn open để mở này ok tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào start uploading nhá để tiến hành tải ảnh chụp màn hình website và lại lên ha OK bây giờ mình sẽ lưu ảnh này đã nhá mình sẽ lưu ra desktop này đó tức là màn hình đấy mình sẽ lưu là cr7 coi này đó nhấn save để lưu ha giờ sau đó này mình sẽ tải lên ha ok kế tiếp nhấn vào upload để tải lên này rồi các bạn chờ loát nha được 12 13 phần trăm này chờ đủ 100 phần trăm ha Rồi mình đã upload thành công Thì lúc này mình sẽ sao chép này Mình nhấn vào sao chép đường link này này Ok sau đó quay trở lại ha Tôi dán đường link vào đây Và nhấn enter để gửi ha Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ này tham gia kênh Telegram quảng cáo này Thì vừa nãy mình đã tham gia rồi Mình sẽ nhấn vào I have joy ha Rồi kế nữa là nhiệm vụ follow Twitter quảng cáo Cũng như là nhiệm vụ retweet này Thì vừa nãy hình như mình chưa retweet ấy. Mình sẽ retweet nha Mình nhấn open để mở này Rồi kéo xuống này mình sẽ retweet bài đăng này nhá nhấn vào biểu tượng này này sau đó nhấn vào tweet lại này rồi ok quay trở lại và nhấn vào I have joined nha tức là mình đã tham gia rồi đấy ok tiếp theo nữa là nhiệm vụ chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào các nhóm aerob này nhá nhóm đầu tiên này ok nhấn join group này à nhóm này đã full rồi nhá quay trở lại này tiếp theo nhóm thứ hai này chúng ta nhấn join group ha nhóm này cũng đã full rồi ok quay trở lại tiếp theo nhóm 3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 bạn ấy, thì những lúc đầu mình chia sẻ thì bạn sẽ nhận thêm được 10 điểm nữa ha ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review về dự án này nha các bạn truy cập vào website của dự án này ok thì ở đây sẽ có lý do tại sao chúng ta lại có CR7 fan token này cũng như là roadmap này hay là đội ngũ team này đó ok kéo xuống nha là tại sao lý do tại sao này. các bạn thì nhấp chuột phải này chọn dịch sang tiếng Việt ha thì ở đây sẽ có bốn lý do này là được ra mắt công bằng CR7 fan token được phát hành một cách công bằng này tất cả các token đều nằm trong tay cộng đồng của chúng tôi mục tiêu chính của chúng tôi là được CR7 chú ý và do đó trở thành nhà đầu tư lớn nhất của chúng tôi do đó thưởng cho toàn bộ cộng đồng của bạn yêu thích nó bằng niềm đam mê ha thì đó là lý do thứ nhất lý do tiếp theo các bạn có thể truy cập vào web để tìm hiểu thêm nha ok kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có roadmap nha là giai đoạn 1 này trang web sẽ khởi chạy này cũng như là telegram khởi chạy này tiếp theo giai đoạn 2 này là danh sách sàn giao dịch tập trung này rồi bsc scan cập nhật này coi market cap danh sách này đó coi gecko danh sách nft này rồi giai đoạn 3 nha là biểu ngữ vucoin này hay 5.000 người làm giữ cộng 5.000 người theo dõi trên Twitter này rồi tiếp nữa là thông tin về token này ở đây sẽ mua 16% bán 16% này đó rồi thưởng 4% BTC tức là Bitcoin đấy rồi kế nữa là mình sẽ chia sẻ review cho